lúc đó mẹ với mọi người cũng khuyên bên nhà cũng khuyên là đừng có nên đi về như vậy rồi sợ về quê rồi nói sớm sầm xì về pha này Đúng kia rồi. rồi tới chừng mà lúc mà nói chuyện thuyết phục được rồi đi về rồi á ừ. mẹ nói thôi vậy tới lúc đó gái phương về á là ở trong buồn thôi có nghĩa là ship bánh cho mọi người bưng ra khỏi gàn trước cái mới đặt câu hỏi ủa tại sao phải là đồ lại là như Đúng vậy rồi nếu mà về thì phải cho ra gặp mọi người chứ tại sao phải giấu ở trong phòng như vậy cái nói với ông xã là không nếu mà em về là em phải ra trước chứ ngồi trong buồn là em làm vậy mà tới chuyện về quê á là cha với mẹ đón rồi xong mà cha bế ẩm vô nhà luôn lúc đó là còn ốm lắm lúc đó có ba có tầm 40 kg à. à. còn mảnh mai lắm chứ không phải chồng bế vô luôn <laughs> ba chồng bế vô luôn ừ. xong rồi mẹ ra mừng rồi này kia xong rồi tới chừng bữa đó là mẹ nói là gái phương không cần ở trong buồn nữa là ra ngồi quầy thùng tiền á khách tới là ai đó là cũng tiếp xúc với mình luôn xong tới chừng mẹ đi uh, tiếp khách á cái mẹ chỉ giới thiệu mọi người đó anh dâu tôi đó ngồi chân hưởng luôn không ngờ Ờ, không nghĩ là mẹ sẽ giới thiệu như vậy rồi xin chào cô chào em dạ chào cũng như đi ăn lại nha chú rồi mời à, cô ngồi dạ chào à. dạ, ngồi dạ, xin mời cô ngồi ạ dạ chào à, khán giả dạ. dạ rất vui được chào đón mẹ chồng nàng dâu đến với chương dạ. trình bây giờ thì cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết cô đến từ đâu dạ ở ấp à, xã Gia Hòa ấp Thanh Hòa huyện nào huyện uh, à, sóc trăng tỉnh sóc trăng huyện huyện mỹ xuyên huyện mỹ xuyên à huyện mỹ xuyên dạ dạ tỉnh sóc trăng dạ tỉnh sóc à, trăng Có bao nhiêu tuổi rồi dạ năm ba tuổi 53 Dạ Dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. à, Dạ tên là Dương Đình Thảo Phương à, Hiện tại năm nay 38 tuổi làm nhân viên văn phòng Dạ Công việc làm ở tại Sài Gòn Mình à, làm dâu của mẹ bao lâu rồi? À, làm dâu của mẹ được 6 năm rồi 6 năm rồi Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy cô con dâu mình xuất hiện đó mình cảm nhận ờ, cô con dâu như thế nào dạ hồi lúc ờ, hai đứa nó quen thành phố nè thì nó trai á điện về nói mẹ ơi, con quen gái phương vậy đó rồi chị cũng thấy ờ, hoàn cảnh con vậy á biết con mình nó có trọn vẹn nuôi mà gái không tới sau rồi con mình á nó đi làm vậy rồi có bạn có bè cái bỏ có con có cái thì bỏ dâu mình tội nghiệp nhưng mà ờ, lý do sao mình gặp nhau dạ tại hồi ờ, xưa lúc bị tai nạn á rồi uh, ba em mất thì em mới nghe đài á rồi mình viết bài cảm nhận cuộc sống mình gửi về đài rồi anh là người nghe được rồi viết thư về làm quen à. làm quen rồi lúc đó rồi mới viết thư làm bạn nhau thôi rồi tìm hiểu rồi sau này anh gọi lời thôi, lời thương nhưng mà không có không có nhận lời từ chối rồi xong rồi anh kiên nhẫn rồi cũng giữ làm mối quan hệ bạn bè vậy đó rồi sau này đến khi mà gặp nhau ra trường đi làm á thì gặp nhau rồi cái anh quyết định là ngỏ lời thêm lần nữa anh tiếp tục tấn công gọi là cũng chinh phục cái ngày đầu tiên mà gặp mẹ chồng vậy em có ngại ngùng gì không hồi lúc chưa về á thì chỉ có nói chuyện điện thoại qua điện thoại thôi thì lúc đó là mẹ nói là khi con về quê á thì uh, con hãy giới thiệu với mọi người á con chỉ là con nuôi của cha mẹ nói tại sao con phải nói như vậy nói là nhiều khi là nói như vậy để nói sớm người ta đừng có dị nghị nói này nói kia nhưng nó không con ngay từ ban đầu như thế nào thì con nói thẳng con là bạn gái còn nếu như mà không chấp nhận con giới thiệu như vậy con không về thì lúc đó ờ, anh cũng rất là khó xử anh nói hao là thôi là em đừng về để tết hay về nó không tại vì cái dịp này là dịp đám cưới ở nhà anh thì bà con dòng họ tới rất là đông dịp này em về em muốn xem cái cách của anh và gia đình cha mẹ tiếp nhận và đón nhận em như thế nào coi phản ứng của gia đình đó với em như thế nào nếu như mà giai đoạn này anh không cho em về mà giai đoạn này không vượt qua được thì chúng ta nên ngừng lại và không tiến xa hơn nhau nữa lúc đó mẹ với mọi người cũng khuyên bên nhà cũng khuyên là đừng có nên đi về như vậy rồi cũng sợ về quê rồi nói sớm sầm xì về pha này Đúng kia rồi. rồi tới chừng lúc mà nói chuyện thuyết phục được rồi đi về rồi á ừ. mẹ nói thôi vậy tới lúc đó gái phương về á là ở trong buồn thôi có nghĩa là ship bánh cho mọi người bưng ra khỏi ra trước cái mới đặt câu hỏi ủa tại sao phải là đồ lại là như Đúng vậy rồi. Ủa, nếu mà về thì phải cho ra gặp mọi người chứ tại sao phải giấu ở trong phòng như vậy cái nói với ông xã là không nếu mà em về là em phải ra trước chứ ngồi trong buồn là em làm vậy mà tới chuyện về quê á là cha với mẹ đón rồi xong mà cha bế ẩm vô nhà luôn lúc đó là còn ốm lắm lúc đó có ba có tầm 40 kg à. à còn mảnh mai lắm chứ không cha phải chồng bế vô luôn ba chồng bế vô luôn ừ. xong rồi mẹ ra mừng rồi này kia xong rồi tới chừng bữa đó là mẹ nói là gái phương không cần ở trong buồng nữa là ra ngồi quầy thùng tiền á khách tới là ai đó là cũng tiếp xúc với mình luôn xong tới chừng mẹ đi uh, tiếp khách á cái mẹ chị giới thiệu mọi người đó anh dâu tôi đó ngồi chứng hưởng luôn không ngờ không nghĩ là mẹ sẽ giới thiệu như vậy luôn nhưng tại sao lúc đó cô lại thay đổi ý kiến hả cô dạ thấy con về thấy tội quá à. giờ mình thương nó nếu nếu mình không thương thương mình chấp nhận mình cũng phải bảo vệ cho con rồi bao khi... lâu đó rồi ờ, mình mới đám cưới chị nói chung là sau khi cái lần về gặp mặt đó là cha mẹ kêu là thôi con đừng kêu bằng cô chú nữa con kêu bằng cha mẹ luôn đi cha mẹ đã chấp nhận con là dâu rồi con về đây là cha mẹ đã chấp nhận rồi lúc đó rất là ngại luôn cha mẹ nói chuyện là xưng bằng cha mẹ không nhưng mà vẫn kêu bằng cô với chú rồi ờ, sau đó thì tới lúc về á lúc lúc xuống á thì chỉ mong cho mau để xong rồi trở lên sài gòn lại nhưng mà khi mà về đó rồi thấy tình cảm của cha mẹ rồi của em chồng đồ đối xử á mọi người rồi rất là quý nó rất là thương giống như người trong nhà vậy á tới chừng lúc về mà bệnh rịnh mà khóc luôn xong mẹ cũng ra khóc rồi mẹ đưa ra tới xe rồi luôn rồi nhưng mà cái ngày đầu chị về làm dâu chị có lo sợ điều gì không không cũng bình thường có gặp khó khăn gì không chị có nhiều khi ức chế là mình muốn làm gì đó mà không đi được tại vì cho dù về dưới quê á, có xe lăn cũng không sử dụng được tại vì nền đất à. rồi nhà bậc tam cấp rồi nhiều không có thể lăn đi đâu được mỗi lần đi đâu di chuyển đâu á là cha chồng bế rồi em chồng bế hoặc là chồng bế rồi có thằng em út á đi theo cần gì là em út nó làm cho nhiều khi muốn phụ mẹ lặt rau làm gì đó thì bưng tới nơi làm xong rồi bắt đầu nhờ người bưng đem tới đó rồi muốn nước cho rửa kiểu vậy thì đó là khó rồi nhiều khi về dưới là đồ của con dâu là mẹ chồng phải giặt cho luôn trời đất rồi ơi. em chồng nhiều khi em chồng thấy vậy em chồng cũng giặt con dâu với chị dâu về dưới là toàn là mẹ chồng cha chồng với em chồng đồ làm hết có giờ mình thử mình nấu bữa cơm cho dạ. mẹ chồng này coi dạ có có không có về dưới lúc đó em cũng ờ, bài ra mấy món nhậu ừ. <laughs> làm cho mẹ cha rồi bà nội với cô chú bên chồng sớm tại ăn rồi nhậu lâu lâu á nó về thành phố nó về á mừng có khi cái đường đi vô nhà khó lắm hai vợ chồng ngủ không được luôn á đợi tới trời mưa về không biết sao vô mình về nhà nữa cha em mỗi lần mà hôn mà hai là ngủ về là cha với mẹ là không ngủ cứ đi vô đi ra thấp thỏm lo tới chừng bạn châu dâu về tới nhà rồi là cha chồng chạy ra bế dâu vô <laughs> xong rồi bắt đầu là lôi rượu với lôi mời ra rủ dâu nhậu <laughs> dễ thương quá nhưng mà hai mẹ con mình là hợp nhau nhất điểm gì chị con mẹ nói thì à, con dâu nó về nhà để nó à, hỏi ờ con về tới con thích ăn gì mẹ làm cho con ăn về quê không thích với mẹ vịt chiên ngon quá mẹ chiên con ăn <laughs> à, mẹ ơi à, mà mẹ mua dừa nước con ăn đi à. chỉ bắp mà chứ không có gì quý chứ vậy yeah. Dạ. đó à, về thích ăn gì đó thì mẹ làm gì cho con ăn ở nhà không có thì đi mua còn chị chị thấy mình hợp với mẹ điểm gì thì kiểu lâu lâu về dưới là ăn uống rồi mẹ con nói chuyện giỡn nhau thực ra là về dưới thời gian rất là ít mẹ con cũng không tâm sự gì nhiều nên là chủ yếu là gặp nhau trong bữa cơm và ăn uống với cô chú bác này kia thường là dân mỹ xuyên á dạ. là văn nghệ dữ lắm luôn á dạ đúng không cô? dạ dạ đúng rồi đáng thiệt anh là... nói là em nhớ là có một lần là em giật mình em ngỡ ngàng luôn có nghĩa là lúc mà trên bàn nhậu á là cha cha rủ em uống nhiệt tình xong người nào cũng kêu cụng ly cụng ly ly di xong mẹ đương làm loạn với bếp nè mẹ bay lên cái dèo khoan dừng lại vô một câu giọng cổ liền có nghĩa là cái giọng cổ cái câu giọng cổ đó có nghĩa là ờ, ngưng lại để tôi uống thế dâu gái phương gì Trời ờ, vậy? vô một câu rất là ngọt luôn giọng của mẹ hát Ý. bài con gái của mẹ ngọt lắm luôn Đâu phải làm làm thử câu rồi cô tặng cho khán giả với tiếng ờ, đàn đây một câu là gái của mẹ đi mẹ ơi thân gái mười hai bên nước biết bón nào trong biết sông nào được quy cuối ai mai một ngày con xuất gia theo chồng vậy như thôi hả <laughs> trời giọng cũng lạnh lót dạ. thanh kim huệ chứ bộ giọng mót o luôn á không có giỡn đâu thật sự nói thì à, mẹ chồng cũng dễ thương lắm á hai vị con mình có cái kỷ niệm nào mà với nhau đáng nhớ chưa có một lần đó với ờ, một lần vừa rồi là hồi vừa rồi á mới về hồi tháng rồi là năm năm giáp giám năm của cha ừ. nhưng mà đến lúc mà xong mà đưa ra chờ xe tới á thì mấy mẹ con lôi máy chụp hình ra selfie Trời. mẹ cũng cu te dữ lắm <laughs> xong rồi selfie giơ máy lên rồi mẹ hôn vô cái chụp trời giật mình ngỡ ngang luôn <laughs> lúc đó mẹ mẹ làm lại mẹ cũng giơ máy lên làm lại mẹ làm lại cho mấy cái luôn cho má nói chung là cái cảm giác đó lần đầu tiên mà mẹ chồng hôn dâu á à. mọi người nhìn rồi ông xã đứng đó kiểu đó là con người rất là tình cảm dạ. vấn đề là giữa em với mẹ có một sự xa cách là ít gặp với nhau dạ. nhưng mà vậy thì giữa hai mẹ con có điểm nào đó mà chưa hợp nhau không có ờ, giống như hồi trước á, là đi làm thì văn phòng cũng có nhiều lúc thời gian rảnh á ừ. cũng coi online rồi coi món này món kia tại vì cũng nhớ là mỗi lần về dưới nhà là thấy gói không được ấy rồi chỉ thấy chiếu này kia thấy mùng này kia rồi cũng mua gửi về mà về mỗi lần về không thấy mẹ xài toàn cắt trong tủ không à rồi ờ, tết á mua bộ ấm trà để cho mẹ để trên bàn khách để tiếp khách này, ừ. này kia nhưng mà về cũng không thấy luôn thấy bộ ấm trà nào á chứ không thấy bộ ấm sao trà cô không xài hay tiết kiệm tết phải đem ra trưng người dưới à, quê hay vậy quê. chú để để ngoài thì sợ nó bụi Đúng nó dơ lắm ừ. dạ Hoặc tết chỉ mình đem ra trưng thôi tặng bộ đồ nào không dám mặc sợ nó cũ lâu lâu mới mặc một lần về nói mẹ hoài mấy đầu cũ cũ mẹ gom bỏ đi rồi sắm từ từ những cái mới nên nhiều khi thấy cũng buồn không có nên là sau này cũng ít có mua sắm nữa tại vì mua sắm cho mẹ có bao giờ mà con dâu nó vô tình nó làm điều gì mà mình thấy cảm giác buồn vì con dâu không cô dạ không có dạ giờ còn thương hơn nữa bị hồi trước á về á tới thì à, vợ chồng ra mừng mà có vợ có chồng mừng cha về cha ẩm vô giờ về con dâu về mà cha nó mất rồi không có ai ẩm vô chứ bà chồng đâu có ẩm nổi đâu tội nghiệp ông già nha thật sự anh cứ tưởng tượng mà cái cảnh mà cha chồng mà bế con dâu đó thấy thương làm sao á cha mất lâu chưa dạ, dạ. năm này, giáp năm một năm nữa cô hả dạ giáp năm cô có định lên ở với anh chị luôn không chắc mà bị dưới quê mình còn nhà rồi với chăn nuôi nữa rủ mẹ đi khó lắm đợt hồi lúc mà cha còn á thì mẹ nói bỏ cha mẹ dưới không ai lo <laughs> rồi tới giờ cha mất rồi rủ lên á giống như bữa nay nè mẹ định là bữa nay xong tham gia xong là đặt vé xe về liền nó ủa mẹ lâu lâu lên với con cháu chơi một bữa ừ. chứ mẹ đi về liền như sao cái đúng mẹ... rồi tên ở với con dâu tối nay hai mẹ chồng nàng dâu ngủ chung bữa đi nhậu bữa trên sài gòn bữa đi anh nha. nói dạ. phải rồi nó ờ, điện về mẹ mẹ đi <laughs> tranh thủ mẹ mua giùm cho con chục lít rượu nếp mà đừng mua gì hết có bao giờ mình tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng không dạ chưa bao giờ nhưng mà hình như em biết cái âm mưu của mọi người dành cho mẹ vào tết năm nay à. có nghĩa là không tại vì không biết ngày của mẹ là ngày nào nên sẽ chọn là cột mốc là tết năm nay á mấy chị em về đông đủ sẽ làm cái gì đó để cho mẹ có gọi là niềm vui rồi còn một cái vấn đề rất là lớn nữa là hai vợ chồng mình lấy nhau 6 năm rồi mà có dự định là bao giờ sẽ có cháu cho mẹ chưa thực ra là hai chồng không có cử nhưng mà vấn đề là hai chồng cũng nói là tại duyên con cái nó chưa tới mặc dù là cũng trong cũng nôn nhưng mà chưa có thì cũng bây giờ khoa học y học tiến bộ rồi hai chồng nên đi khám bác sĩ đi để bác sĩ tư vấn cho tại vì cái tuổi cũng lớn rồi đó em nếu mà để lớn tuổi quá thì sinh cũng không tốt đâu ha à, nên à, đến bác sĩ để thăm khám thì nếu mà được cái điều đó là cái điều mà mong mỏi nhất của em là một món quà mà gọi là cái lời cảm ơn của em dành cho mẹ khi mà đã mẹ đã cha mẹ đôi bên đã tác hợp cho hai đứa thì cũng mong có một đứa cháu để cho ông bà mừng đó là điều mong mỏi lớn nhất ừ. để ờ, xem ông xã em ờ, nói gì trong ngày hôm nay nha Thật ra thì ờ, trong 6 năm qua thì giữa mẹ chồng và nàng dâu thì chưa bao giờ xảy ra chuyện vui buồn hay giận hờn rất là yêu thương vợ con thì vợ con cũng rất uh, trong quý mẹ con cũng cảm thấy rất mừng về điều đó mà có lẽ có một điều là có thể là do mẹ chồng và nàng dâu thì không ở gần nhau cho nên chưa có cái sự cởi mở giữa hai người mà không sao à, hy vọng là qua chương trình này thì à, mẹ và vợ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn không hiểu nhau nhiều đâu bây giờ mình tạo cách nào đó là tuy xa mà gần tuy gần mà xa hôm nay đến đây chị có mong muốn ở mẹ điều gì không cũng mong muốn là mẹ con có được cái sự cởi mở với nhau nhiều hơn có điều gì đó thì mẹ con cứ thoải mái tâm sự chia sẻ góp ý với nhau để mà không có khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu mà giống như là mẹ là mẹ của mẹ của con chứ không phải là mẹ chồng của con nữa cô có mong muốn điều gì con dâu mình không thì mong muốn con dâu mình đó, vợ chồng à, được hạnh phúc với à, mình nhường nhịn với nhau để sống cho à, có con có cái rồi đang hạnh phúc với nhau đặng mình cho nó khấn khởi với vợ chồng đó anh nghĩ thế này nha mẹ em là người cũng nhút nhát cũng ít có giao tiếp nhiều nên cũng ngại ngùng chứ thật sự đây là con người rất tình cảm cũng rất thương con dâu em thì à, hơi lanh chút xíu có thể <laughs> mình sẽ là người dạ, chủ động. gọi là chủ động hết để trao đổi với mẹ tâm sự với mẹ chia sẻ với mẹ chính em là người phải là chủ động hết tất cả mọi thứ theo anh là như vậy cảm ơn à, cô rất là nhiều nha Vậy dạ, cảm ơn à, tặng gửi lời về dạ, thăm ơn. À, cảm ơn khán giả Mỹ Xuyên Sóc Trăng cảm ha dạ. một kỷ niệm gửi tặng gia đình dạ. à, chúc gia đình sức dạ. khỏe và hạnh phúc trước hết là tôi xin chào quý vị khán giả chào chú Quyền Linh dạ chào cô à, chào cô Lê Lâm dạ chào cô được à. nhiều sức khỏe dạ, dạ cảm ơn cô dạ. bây giờ cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết ạ à. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Châu Ngọc Oanh à, Hôm nay năm nay tôi 66 tuổi Tôi à, là giáo viên hưu trí, nay dạ. được 10 năm rồi Dạ, dạ. mình ở đâu dạ. cô? Dạ tôi ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Dạ xin mời chị ạ à. Chào quý khán giả và tất cả các bạn xem đài à, Xin chào anh Quyền Linh Trời và Lê Lộc Dạ à, Mình tên là Lê Kim Sang Sống tại thành phố Hồ Chí Minh và là nhân viên văn phòng mình à, về làm dâu của mẹ được 15 năm rồi wow. dạ. <laughs> dạ. Là năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi nhờ? À, năm nay mình 38 tuổi Dạ em có hai bé gái Một bé 13 tuổi à. Và một bé 7 tuổi à. Trời ơi nãy anh định nói là 30 Trẻ quá Mình à, cái ngày đầu tiên mình gặp con dâu tương lai đó cô Thì mình cảm nhận gì về cô gái này? Chú Quyền Linh với cô Lê Lộc Quý vị khán giả nhìn thấy cháu thì biết rồi À, mới ngày đầu con trai dẫn về thì ờ, bất ngờ <laughs> ờ, xinh quá dạ <laughs> nói chung là đúng ý thứ nhất là cái cái mũi cái mũi rất là xinh <laughs> cô dâu không biết có ấn tượng gì với mẹ chồng không lần đầu tiên về ấn tượng đó là mẹ kêu đưa con gà cho làm nói nấu cơm chưa ăn mà nào giờ đâu biết làm đâu cái làm bữa cơm đó cứ lần quần mần mần riết tới 2 giờ chiều mới xong bữa cơm sau cái vụ đó là biết làm à, cái ruột gà <laughs> và nấu được bữa cơm à, đầu tiên mà về ra, ra mắt à, nhà bạn trai lúc đó mình gọi là bạn trai lúc 2 giờ mình ấn tượng đó là về tự nhiên giao cho nguyên cái bữa cơm nó làm luôn có mình tự nhiên cảm thấy rất là hơi bị hồi hộp và nó không biết làm sao cứ la ý ới luôn giờ làm sao làm sao xong cứ từ từ cũng làm được và cái ấn tượng thứ hai đó là gia đình ba mẹ của ảnh rất là vui nhưng khi về làm dâu thì à, hai mẹ con hợp nhau điều gì nhất cháu về làm dâu tới bây giờ 15 năm thì à, chưa có rầy cháu lần nào chưa có không vừa ý lần nào là tại vì á mẹ mẹ họ nói với chuyện với con là dạ ờ, con con làm như thế này dạ không cãi à, cô nhớ là em nó sinh cô lên cô ở trên đó được 4 tháng không không không ở hết tuần tại vì còn xã dưới này để làm thứ sáu rồi về rồi chủ nhật lên nhưng mà con dặn ờ, mẹ mẹ mua cái này cái này cái này cái này thế là mẹ đi chợ mẹ mua y như vậy mẹ về mà nấu cũng y như vậy à không dư không thừa mà không thiếu thấy con không nói gì không biết là con có vừa ý mẹ hay không hay là hay con chiều mẹ hay như nào mà con chẳng nói nên là có một lần á là cô cũng vô ý dạ. cô cô cô cô cô nấu lá xong cái bếp thì cái bếp ga thì ở quê thì cũng, cũng nấu bếp ga nhưng mà nó không có chìm cái cái bếp nó chìm cô để cái nồi nó lớn quá nó nó bít cái, cái không biết sao cái nó nóng cái nó nổ trời cô run quá trời run luôn trời cô sợ thế nào con dâu nói chung tụi cũng đang khó khăn con dâu thế nào cũng cửa thế, dâu lắng nghe hoài thằng trai nó không sao đâu mẹ không sao đâu mẹ để con cho, cho người sửa còn dâu thì không nói tiếng nào hết mình tin à, mừng quá trời luôn á <laughs> sợ sợ dâu la à, à sợ dâu la <laughs> thật ra 15 năm làm dâu của mẹ thì à, mình biết rằng mẹ luôn muốn tốt cho mình à, mình mình nghe trước cái đã và sau đó thì mình thấy là tất cả những gì mẹ nói là nó hoàn toàn đúng em thấy là hợp với mẹ nhất cái vụ mà mà ăn uống với lại đi chơi mẹ rất là khéo có yeah. Dạ. những cái mình làm mình cũng nhiều khi là chưa chắc là mẹ hài lòng đâu mẹ mẹ thấy gì nè con thấy sao chứ mẹ không có phản đối thẳng luôn mẹ nói hay là mẹ góp ý vậy nè thì làm cho mình cảm giác là mình không có bị dội và trong cái thời gian mà ở cử thì mình hay rất là dễ bị uh, có cảm xúc không có tốt quá nhưng mà thời gian đó thì mình cảm thấy rất là thoải mái ừ. là nhờ nhờ mẹ hiểu ông xã cô mất nay là được 6 năm rồi cho nên là cô ở dưới một mình ở với mẹ già còn bà cố ừ. à thì ờ, thí dụ như là lâu lâu nhớ cháu nhớ con thì uh, bắt xe đò lên à, dẫn mẹ đi ăn à, à, có khi thì ăn ốc có khi thì ăn à, gà tiềm, à, thì mà con cho gì ăn mẹ ăn đấy à mẹ mẹ mẹ thích ăn không nói ăn mẹ thích con dâu là à, khi mà mẹ mẹ mẹ có có đôi chip hay lắm nè à, mà mẹ thích không nó thích à, thì nói chung là thích hết á chỉ cái gì đó thôi hả không cũng còn nhiều chứ nhiều nhưng mà muốn con cô dâu là phải cảm nhận được khoảng cách đây mấy năm ha mẹ ừ. đi cái tự nhiên là mẹ bị bị té xe <laughs> lúc đó thì ở bệnh viện thì có chăm cho mẹ thật sự là mình rất là thương mẹ chồng tại vì là mẹ um, không có ông xã mẹ không còn ông nội 15 năm uh, một chặng đường rất là dài yeah. Dạ. nhưng anh ở đây nãy giờ nói chuyện anh cảm giác rằng em em em cũng ít có quan tâm chăm sóc mẹ dạ. kỹ lưỡng dạ đúng chính xác à, thật sự thời gian trước mà lúc mà còn ông nội á thì đúng là tụi em hơi à, không có được quan tâm tại vì à, nghĩ là là mẹ dưới đó thì có ba về thăm rồi à, ngủ lại đêm rồi xong rồi bữa sau đi thôi hoặc là ăn uống đi chơi gì thôi chứ cũng không có gì gọi là ừ, quan tâm mẹ đặc biệt cái lúc mẹ bị tai nạn thì lúc đó thì mới thấy là rất là thương lâu chưa mấy năm rồi mấy năm rồi hả dạ. dạ còn bây giờ thì sao sự quan tâm nó còn nhiều không à, bây giờ thì à, à tụi em luôn luôn tranh thủ ví dụ như một tháng thì sẽ về thăm mẹ một lần ừ. à, vì à, mẹ còn chăm bà cố đấy cái vấn đề quan trọng là mẹ còn chăm bà cố à. nhưng mẹ vẫn nhớ cháu mẹ đón Đúng xe rồi. đò mẹ lên thăm mình phải về nhiều hơn nữa có bao giờ tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng không À, dạ có ờ, nhưng mà gọi là tổ chức à, ăn uống ở nhà thôi còn lúc mà mẹ còn đi dạy á thì tụi em đi làm ở trên đây á, thì à, gửi điện hoa về cô bất ngờ luôn tại vì ờ, chưa có điện thoại tự nhiên ở trường đó cô anh ơi cô anh À, có có có điện hoa là cô anh có cái ai gửi cho cô cô anh có hoa trời ơi bất ngờ luôn à, <laughs> lúc đó con xã mình nó chắc không không, không, không lẽ không xã à, ai mình mà tặng cười vậy nha xong cái tự nhiên cô chạy ào ra cửa thế là uh, gửi điện xong rồi trong cái giấy đó chúc mừng uh, mẹ uh, ngày sinh nhật mẹ trời ơi bất ngờ luôn trời chảy nước mắt luôn cái cầm bó hoa vô khoe cô hiệu trưởng cười mừng quá trời mừng mà luôn hệ thống nào nếu nhận được một món quà con dâu đều cảm động hết 15 năm làm dâu nếu mà ở chung á thì thật sự là cái tình cảm nó kháng kích còn vô cùng yeah. Dạ. thậm chí nó có thể xảy ra rất nhiều cái mâu thuẫn nhưng sau những mâu thuẫn đó thì mẹ chồng nàng dâu hiểu nhau nhiều hơn yeah. Dạ. nhưng ở cặp mẹ chồng nàng dâu này thì cách xa nhiều quá gần như những cái buổi gần gũi mà thân mật chia sẻ nhau nó ít quá hay là anh nghĩ rằng hai vợ chồng nên quan tâm nhiều hơn mẹ nữa Bởi dạ. đó là cái niềm vui của những người lớn tuổi ở ở quê Rồi mình xem coi chồng em nói điều gì nha Mẹ Con biết là mẹ có có những gì khó nói với con Và mẹ có những mẹ giận con mà mẹ không có nói Cũng qua cái chương trình này con cũng hy vọng là mẹ sẽ sẽ sẽ nói cho con biết được là à, cái gì mẹ không vừa lòng với con mẹ muốn con như thế nào để mà tốt hơn nữa à, con biết thời gian gần đây à, con không có ờ, chăm sóc mẹ được nhiều nên là cũng qua chương trình này con cũng xin lỗi mẹ và con mong muốn là ờ, thời gian tới con sẽ dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc cho mẹ và vợ chồng biết là vợ nhiều việc cho nên là vẫn chẳng quan tâm gì đến ờ, mấy cha con cả rồi sau đó về nhà bực bội cấu bẳn ờ, nhưng nên là mấy cha con cũng không nói gì hết nên là qua chương trình này thì cũng mong vợ là chia sẻ và cũng giảm bớt việc và chăm chút ờ, cho gia đình nhiều hơn nha cô nghe con trai mình nói về cô cảm nhận thế nào thì nãy giờ nói chuyện là chú Quyền Linh với cô Lê Lộc á các con bây giờ á công việc nhiều lắm nói chung là nó nó cũng không có thời gian mà ờ, mình thấy là mình còn sức khỏe thì à, các con không về được thăm mình thì à, mình bắt xe đò mình leo lên mình đi đó cô cứ nghĩ vậy cho nên là à, mà hay là các con mà có làm gì hay là nói gì mẹ thấy không phải thì mẹ cũng trao đổi mẹ không suy nghĩ gì hết anh thấy rằng mẹ là một người cam chịu hy sinh cho hạnh phúc của con không cô cô cô thấy cô cũng chẳng có gì hết cô thấy các con cũng ngoan hết à chắc chắn rằng ở nhà mẹ cô đơn lắm mình lớn tuổi 66 tuổi rồi mình có con con trai mình có con dâu mình có cháu mà nó đâu mất tiêu hết trơn à một mình mình 66 tuổi phải chăm một bà cụ 90 tuổi và đi ra đi vào ở nơi đó chỉ có hai người phụ nữ thôi cô đơn lắm có nhiều người nói rằng ôi con bận quá con cần kiếm tiền để con lo cho con con một năm thì về nhà thăm mấy lần hầu như tháng nào à, thì cũng tranh thủ về ừ. cuối tuần về có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ đưa mẹ lên ở chung không dạ có chứ tụi em cũng có nghĩ là khi bà cố mất ừ. thì nhà dưới rất là rộng chắc chắn là sẽ phải đón mẹ lên để ở thì ừ, có thể là đón ờ, cho hai mẹ ở chung với nhau tại vì hiện nay làm sống chung với mẹ ruột một tháng tôi về một lần một năm tôi về 12 lần thử hỏi trong cuộc đời từ đây cho tới 100 tuổi già mình về mình thăm mẹ mình được mấy lần Cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không? Um... Không nè thương con dâu lắm Cháu đâu có cái gì Thấy đâu <laughs> Nhưng mà được con cái rồi là Mong là con à, bớt công việc lại à, Giữ gìn sức khỏe à, Con khỏe là mẹ mừng mà rồi cho cho chồng nó cũng khỏe nữa là mẹ cũng mừng hồi nãy dạ. nghe anh có nói với bộ quên đó. mất gia đình luôn mà đó, ờ, là làm quá nhiều khi ốm lăn đùng lên cả tuần luôn à, mà nói chung là ở ờ, chung với chị xui à, mẹ ruột đó gửi lời là cảm ơn chị cũng nhờ chị tiếp sức thì vợ chồng nó mới cũng cũng, cũng mới có cái cái cái cái cái điều kiện mà làm việc anh nghĩ rằng là một ngày để chúng ta nhìn lại cái chặng đường 15 năm qua tổng kết lại rồi về xem còn thiếu gì nữa mình bổ sung vào đó dạ. cảm ơn hai mẹ con đến đây tham dự chương trình hôm nay em có muốn tặng món quà gì cho mẹ thời gian làm dâu của mẹ thì um, <laughs> con không có nhiều cái quà gì đặc biệt lắm cho mẹ ngoại trừ quần áo giày dép hay là mẹ thích đi ăn gì thì tụi con đều đi đi ăn con gửi tặng cho mẹ cảm ơn mẹ rất mẹ cảm ơn con <laughs> đây là cái điện thoại mới mà cái điện thoại này con nghĩ là nó sẽ giúp um, Ờ, mẹ có thể à, kết nối lắm. mọi người nhiều hơn thương lắm yeah. Dạ. Cô chào MC Quỳnh Linh, dạ. cô chào uh, con Lê Lộc Dạ chào cô ạ à. Cô chào khán giả Cô tên là Quỳnh Thị Thu Hồng Năm nay cô năm 57 tuổi, cô quê Bình Dương Bình Dương Hiện thời cô là giáo viên mầm non về hưu Còn đây là rể cô Dạ. dạ dạ xin mời anh giới thiệu về mình ạ à. dạ chào chú quyền linh chào chị lê lộc và chào khán giả em là phúc an À, hiện tại em 25 tuổi và đang à, kinh doanh à, thời trang nữ với bà xã của em. Anh à, làm rể của mẹ bao lâu rồi? À, dạ cũng được 3 năm rồi. À, 3 năm rồi. Mình có cháu nào chưa? Hai đứa đang có một cháu 8 tuổi. À. Nhưng mà bé là con của Nhi, con riêng của bà xã mình. À vậy hả? Dạ lý do tại sao mình làm rể thường ta <laughs> lấy vợ ta bắt dâu về cho ờ, gia đình gia đình đúng không dạ tại vì <laughs> ờ, lúc ở thời điểm đó là con còn đang đi học học đại học con học đại ừ. học dạ đó là năm năm cuối đại học học ở bình dương quê con hệ ở bình phước lận à. cho nên lúc đó về nhà mẹ ở luôn cái ngày đầu tiên mà cô gặp con rể của mình thì cô cảm nhận thế nào con cô nó có giới thiệu nó đây bữa nay nó dẫn bạn về nhà ra mắt à, mẹ bước vô cô thấy trời sao mà ốm yếu mà con chút xíu à ốm thiệt là ốm luôn có bốn mấy ký mà cái cô nói chết cha trời ơi bạn gì đâu mà vợ nhỏ xíu vậy nữa sao dám gánh vác gia đình đâu gà nội con với vợ con là bằng tuổi hay là như thế nào dạ là vợ con lớn con tới 9 tuổi lận à, <laughs> thấy vậy cũng rầu gì đâu mà đại học năm ba mà mà con mình hiện nay tới là 31, 32 tuổi rồi Rồi không biết là có bền hay không hay là có quen thì quen vậy chứ cô nghe cô không có yên tâm miếng nào hết Khi mà cô đã tiếp xúc với anh rồi cô thấy anh là người như thế nào? Khoảng chừng tuần hay tuần sau yeah. Dạ. Cô mới nói thôi à, rủ nó về nó ăn cơm đi à, cô nói chuyện với nó thử coi sao yeah. Dạ. Cô mới nói là con con có suy nghĩ kỹ chưa mà con thương nhi con biết nhi lớn tuổi không cái nó nói à, dạ con biết mẹ nó lớn hơn con nhiều lắm á lớn rồi, sau này á vài năm nữa rồi rồi rồi nhi lớn lên rồi già rồi rồi tới chừng đó rồi, con bỏ nó rồi sao cái nó không có mẹ nhi mà tới chừng nhi lớn lên á thì con cũng già theo không sao hết mà nè nói nghe này con có thấy mặt mộc của nó chưa mà con thương <laughs> tại vì gặp là gặp nó đi diễn không à cũng nhi làm cái gì nó à, đi uh, múa đám cưới toàn là gặp son phấn không ha đúng rồi con nói trời con có thấy mặt mộc nó chưa mà con dám thương đó <laughs> nói vụ này mới nhớ hình như chú chưa bao giờ thấy mặt mộc con luôn đó là <laughs> chú này có gặp còn là lúc có ờ, son phấn đúng không? rồi son phấn thì khác bữa nào mộc thì khác thả mặt mộc chú nhìn nó nó được không <laughs> thôi con sợ chú chạy luôn á <laughs> anh cảm giác anh lúc đó anh trả lời mẹ như thế nào mẹ hỏi mình cũng suy nghĩ thật kỹ à. nói là dạ con cũng thấy mặt mộc rồi à. con cũng biết ờ, số tuổi rồi mà bây giờ hai đứa lỡ thương vậy rồi con cũng rất là thật lòng cho nên là mong mẹ chấp nhận hai đứa nói vậy rồi mà cô cũng còn băn khoăn cái nó ốm quá nó có bốn mấy ký à vậy để coi về mình tẩm bổ thử coi lên không chứ về thôi chết rồi nuôi 3 năm mà có lên được nhiều không lên 15 ký trời ơi trời ơi lên 15 ký rồi đó hả dạ giờ lên được 15 kg á chưa hồi xưa chắc cái ông hút luôn hả dạ hồi xưa lắm lắm thì cô nói cô thấy là cô bất mãn mà bất mãn luôn dạ, cô, cô thấy vậy nè ốm quá cô, cái, cái cái cái gu của cô á là có đồng điếu đây nè với à. lại răng khểnh mà về thì cô thấy có răng khểnh có răng khểnh rồi đó dạ là cô thấy có cảm tình vậy nhưng mà thấy nó ốm quá cô cũng sợ đáng lên 15 kg nữa nha dạ chết Thôi, ơi, chúng rồi con <laughs> tới đây được rồi cỡ đó chắc vợ con bỏ luôn <laughs> còn nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà anh nói chuyện tiếp xúc với mẹ anh á thì anh cảm nhận mẹ anh là người như thế nào lần đầu tiên về thì gặp mẹ chỉ chào hỏi thôi để để rước nhi đi thì mình cảm thấy mẹ cũng rất là hiền trong mặc dù là vợ nói là mẹ dữ dữ lắm uh-huh. nói mẹ dữ dữ lắm á anh về anh coi chừng á rất có cảm tình với mẹ tại vì cũng biết rằng là mẹ không ở với ba lâu rồi cũng mấy chục năm rồi mà mẹ cứ ở vậy mẹ nuôi con cho nên em rất là quý cô có mấy đứa cô có à, hai đứa gái nhi là lớn còn em nó như thì nhỏ à. À, lúc mà cô um, là mẹ đơn thân là lúc đó cô mới có 31 tuổi rồi à. trời đất ơi rồi cô ở tăng giờ sống bước bước nữa con người hữu hỷ hữu <laughs> hỷ không biết chứ cô giờ cô ờ, sống vì con vì cháu thôi chứ thôi đâu qua gặp quyền linh đi bạn của hẹn hò <laughs> thôi lớn tuổi quá rồi không con. con mấy em kia cũng còn ngon lắm năm mấy được lắm <laughs> cô Tri sống kỷ. tới giờ này nếu mà cô bước là bước năm cô ba mấy tuổi không giờ bước cô... cũng sao đâu bước cho người hữu hỷ thôi giờ con cũng lớn rồi nói chung con ổn định à. hết rồi cô là cô mừng rồi nhưng mà về làm rể như thế thì ờ, con rể phục vụ gia đình thế nào nó về thì nó lo cho cô đủ thứ hết thành ra cô thấy cũng thương ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng lắm như là nó thương mẹ thương con thương vợ có nấu nướng gì cho mẹ vợ ăn không mua quà sinh nhật hay tổ chức gì cho mẹ không dạ quà cáp thì chắc phải hối lộ mẹ rồi tại công mẹ lớn quá <laughs> còn nấu ăn thì hoàn toàn mẹ với lại vợ em nấu chứ em không biết nấu giữa hai mẹ con mình cái điểm gì mà hợp nhau nhất chắc là về ăn uống và trang phục cô thấy mình hợp với với, với anh ở điểm nào cô hợp ở chỗ uh, kỹ càng làm cái nhà xong là cô với nó là cứ mẹ với con vẽ tự vẽ bản vẽ ra rồi cắt nhà rồi chỗ này không được chỗ kia rồi hai mẹ con cứ thủ thủy nhau rồi làm nhà làm cửa ấy chỗ này không vừa ý thì sửa làm chỗ khác mà nói chung là hợp ý lắm nhiều khi em cũng muốn hỏi ý kiến vợ nói em ơi em cho ý kiến chỗ này em cho ý kiến chỗ kia vợ nó thôi anh với mẹ tự làm đi hai người khó quá em không có ý kiến nữa có bao giờ mình xảy ra cái mâu thuẫn nào đó với hai mẹ con chưa mâu thuẫn với hai mẹ con thì không có nhiều có kẹt thằng cháu ngoại trong gia đình đó xào xáo chỉ vì một thằng cháu thôi <laughs> không có chuyện gì khác là mẹ mẹ rất là cưng bé còn em á thì em có cái cách dạy riêng của em khi mà mới về thì cũng chưa hiểu lắm vấn đề nó hết sức nhạy cảm bởi vì con là con, con riêng con riêng dạ mấy tháng đầu tiên về thì ở với mẹ ở bình dương thôi còn sau đó là tụi em chuyển về bình phước để ờ, kinh doanh cho nên là khoảng thời gian giữa không ở với mẹ à, mới ở với mẹ được mấy tháng nay là cất nhà mới á rước mẹ từ bình dương lên phước ở luôn à. dạ cho nên bây giờ bắt đầu lại từ đầu là thuyết phục mẹ ở cái chuyện dạy con khi mà tụi con về ở với nhau thì con cũng nói với nhi luôn là bây giờ anh với em thương nhau về ở với nhau á thì em cũng hiểu cho anh là con như vậy nhưng mà em cũng cho anh cái quyền dạy con và chăm sóc con thì khi đó tình thương nó mới nhiều được bây giờ dướng mẹ là ừ, mẹ cũng chưa hiểu lắm dạ. mẹ hay binh cháu đúng dạ, không dạ, đúng rồi cũng thương mẹ là có một đứa cháu một mà mẹ cưng dữ lắm à. nhưng mà mình thì mình muốn cho con nó tốt có dạ. một đứa con một có một đứa cháu một mà lỡ nó sau này lớn lên nó hư thì mình cũng tiếc nuối có bao giờ mà cô ờ, cảm thấy mà chưa hài lòng ở cái chàng rể này không thì đó nó nói rồi ờ, có thằng cháu ngoại ờ, cưng dữ lắm cái à, tối bữa đó kêu ra dạy học lấy tập vở rồi ra đặng nó dạy học nó ba tuổi mấy nó mới biết nói yeah. Dạ. nó chậm nói lắm nên nó cũng chậm hiểu anh này cầm cái roi khỏi cái bạn cái cái cô tưởng đâu đánh cái xuống dầm dòm thấy không xong cái lần đó mà cô cũng làm thinh cô không nói qua bữa sau nữa cái thấy dạy dạy cái cô sợ nó dạy cái cô tự cô nghe cô buồn ở trong bụng á cái cô bỏ cô đi ra ngoài cơn lạnh dạy học là cô bỏ cô đi ra ngoài cô đi thể dục đi vòng vòng trước hành lang á chừng nào dạy xong rồi cô mới vô thời điểm này thì cô ờ, thấy cũng cũng ổn rồi hả ổn rồi à. nói chung là thấy gì là ổn chứ rồi ờ, lúc đầu cô nghe khó chịu lắm lúc mà cô có nói với anh không cô, nói thẳng với anh không cô không có nói tại vì nó dạy mà nó dạy thì cô không có nói buồn trong bụng vậy cái cô sợ sợ con là bao nhiêu tuổi rồi dạ 8 tuổi 8 tuổi 8 rồi. tuổi ờ, cũng còn nhỏ phải vậy nữa thôi lúc mà cô đi dạy mẫu giáo là nó 3 tuổi nó đi học lớp mầm dạ cô thì dạy lớp chòi cứ lớp mầm nó cũng học cô rồi lớp chòi nó cũng học cô rồi tới lớp lá nó cũng học cô không có cho nó học lớp nào vừa cô giáo mà vừa bà ngoại nữa đúng không cô giáo như mẹ hiền đó <laughs> cô giáo cô dạy hết cô dạy hết ba năm tức lẽ là khi mà lớp lá thì bạn phải lên lớp lớn lớn hơn bạn phải tự ờ, mặc đồ bạn phải tự đánh răng à. bạn phải tự còn này ngoại ngoại chiều ngoại ôm ngoại nuôi làm hết luôn làm ngoại đút cho ăn luôn đến khi mà về ở với em là đạt 6 tuổi mà đạt không biết một cái gì hết ở thời điểm đó em mới bắt đầu dạy lại từ đầu nhưng mà khi bắt đầu mẹ lên thì mình cũng sai là mình mình không khéo đạt thì cũng hơi mất tập trung khi mà mình dạy học là mình phải hướng là con phải tập trung về ba thì ba mới nói con hiểu được mà khi mà mình nói nhỏ nhẹ thì đạt nó cứ bị mất tập trung ở ngoài á thì mình nạt một cái rằng con phải tập trung ở ba thì ba mới dạy được thì lúc đó mình không để ý là mẹ có ở đó hai đứa có nghĩ rằng mình sẽ có đứa con chung không dạ có à, dự định là dạy nhưng mà do năm rồi nhi ờ, gặp vấn đề về sức khỏe cho nên là tạm gác lại cái chuyện đó ừ nếu có thì nói gì cô cũng mê lắm chứ nhỏ em nhi 7 năm rồi nhưng mà nó chưa có con em ờ, nhi cũng có chồng rồi có chồng rồi 7 năm rồi chưa có con luôn chưa có con nói chung cô cũng biết làm vậy là nó không đúng nhưng mà tại cưng quá rồi cái cũng chiều đại vậy dạ. cưng cháu hơn con nữa mà <laughs> thật sự là mẹ vợ với con rể ở chung á thì đôi khi nó cũng có xảy ra những cái nhạy cảm mà mình buồn cái điều quan trọng này là có thường xuyên nói chuyện với nhau những cái sai lầm hay những cái mâu thuẫn hay cái gì mình để trong lòng á có thường xuyên gặp nhau để nói chuyện đó hay không khi mà trên bàn ăn cơm á khi nào mà thấy mẹ vui thì cũng hay chia sẻ thì mẹ cũng hiểu ở thời điểm đó mẹ rất là hiểu nhưng mà đến lúc mà cưng cháu rồi là bất chấp <laughs> không sao đâu nó cũng lớn rồi dạ cháu nó cũng sẽ hiểu thôi mà chắc chắn bà cũng không thể chịu như thế được em về em dạy à, cho mặc quần áo rồi các thứ ừ. thì khi mẹ lên ở là cứ đi tắm xong ra là rình rình có em ở đó thì không dám đạt cũng không dám luôn để tự con mặc nhưng mà không có là hai bà cháu mặc đồ cho <laughs> nhau cũng rình rình bị bắt riết vụ đó Rồi. sáng đi học sớm sáng đi học sớm bước xuống đi học thấy còn ngủ chưa tỉnh thấy tội quá cây cô lấy cô mặc đại vội vàng vội vàng mặc đại mặc đại nó vừa xuống cái tụi bước xuống cầu thang thấy mẹ mặc đồ cho nó phải không à, <laughs> luôn cái nó mặc không ờ à, là mặc lãng lãng ờ à. à, tao mới mặc <laughs> thôi để xem coi à, bà xã em nói điều gì nha Nhi là đã từng trải qua một đời chồng và một mối tình đồng giới rồi à, Hiện tại thì Nhi có một đứa con 9 tuổi Việc mà nuôi dạy con Nhi cũng rất là an tâm khi để cho ảnh à, được toàn quyền dạy con ảnh có cách dạy riêng của ảnh và ảnh rất hiểu con nít khi mà về ở với à, anh An 3 năm này con của Nhi tiến bộ rất là rõ còn à, riêng về mẹ thì lúc trước mẹ ở Bình Dương sau này mẹ về hưu và mới à, cách nhà à, rước mẹ lên ở chung và mâu thuẫn <laughs> xảy ra cũng vì bà quá xót cháu anh An anh dạy con thì mẹ sót xong rồi hai người gây áp lực Nhi là người đứng cửa giữa rất là áp lực luôn nói mâu thuẫn thì cũng không phải là mâu thuẫn gì lớn lắm nhưng mà do chưa hiểu nhau thôi Nhi chỉ mong mỗi bên tiết chế là một chút anh An thì anh dạy con khéo một chút ví dụ như là anh tiết chế lại cái việc dạy à, à khi có mẹ hoặc là có đông đông người còn mẹ thì mỗi lần anh An anh dạy con thì tránh mặt đi một chút vậy là xong chỉ mong có như vậy thôi chứ áp lực dữ lắm <laughs> chỉ có một ờ, cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ vậy thôi con gái ờ, mình mong muốn về mình ờ, thấy thì sao thì nói chung cô cũng thấy vậy là tốt chứ không có gì hết à. nhưng mà tại vì cưng quá nên làm tầm bậy <laughs> thấy vậy không thấy sao? con cũng muốn tiết chế mình hơn mình dạy ừ. con khéo hơn để uh, hiểu mẹ hơn và ừ. bà mà cỡ nào cũng thương cháu hết cho nên mình cũng hiểu một phần một chi tiết nhỏ mà chú nghe giờ con nói là dạ. con là người chuyển giới dạ đúng rồi chú bây giờ chú chú mới biết thật sự đây chú nghĩ đây là một mối tình đẹp dạ câu chuyện rất là đẹp chàng rể nhỏ của dâu 9 tuổi mà vợ mà đồng ý cho chồng kêu bằng em nữa cũng <laughs> ban đầu thì ờ, con cũng kêu bằng chị muốn chết luôn <laughs> ban đầu cũng chị dữ lắm xong rồi hồi sau bà thương rồi bà tự xin nói là bây giờ cho kêu bằng anh được không <laughs> nhưng khi mà biết con rể mình là người chuyển giới thì cô có suy nghĩ điều gì không riêng cô thì cô thấy mấy đứa vậy cô thương tại vì cô cũng hiểu con cô là cô thương rất là nhiều tại vì cô biết nó vậy rồi gặp đứa này nữa nó nói trai chứ cũng tuy là con gái nó cũng à, có đủ thứ ờ, khác mà chi tiết rồi là con gái à, nên à, nó mà gánh vác gia đình được là cô cũng Thế thương bạn lĩnh nhiều. đó chứ một người phụ nữ chuyện, chuyện ờ, giới nói chung là bây giờ phải ờ, lo trụ cho vợ gia cho đình. con rồi lo cho mẹ vợ dạ, nữa dạ. tức là con rất là bản lĩnh luôn á nhưng con chuyển giới lâu chưa cái giới tính của con thì lâu lắm rồi ừ. con phát hiện cũng lâu rồi nhưng mà con mới công khai đây thôi từ lúc mà quen vợ con á động lực để con ờ, come out với gia đình với mọi người luôn nhưng mà ha ha gia đình hai bên đã nói chuyện với nhau chưa cô cũng chưa tại vì cô thì biết vậy rồi mẹ của an thì cũng biết nhưng mà ba an còn chút vấn đề thôi tại vì ba còn... thì cũng ngầm hiểu và hai đứa như vậy ban đầu thì cũng có phản đối cũng có nói ờ, với má nhưng mà sau đó bây giờ thì ba cũng dần dần đồng ý rồi tại ba ừ. thấy có lẽ là ba thấy hai đứa sống hạnh phúc cho nên là ba cũng dần dần ủng hộ ờ, linh nghĩ rằng lúc nào đó cô ờ, nên chủ động gặp gia đình ờ, của thằng rể nên bàn hai đứa có thể làm cái lễ nhỏ nhỏ nào đó để có thể cho tôi nó hạnh phúc được mặc ờ, đồ cô dâu chú rể này kia cô nghĩ điều đó không có cô cũng có tiếp xúc với gia đình à. rồi nhưng mà chưa có ngỏ ý tới đó để mình tầm lần lần còn cô nói chuyện... sao mà miễn sao con ừ. cô nó vui nó hạnh phúc là cô mừng rồi dạ. cô còn điều gì lo lắng trong mối quan hệ của hai anh chị nữa không nói chung là giờ cũng ổn con chín chục dạ. phần trăm rồi dạ con muốn nói gì với mẹ vợ của con không con cũng muốn nói một điều với mẹ là à, nếu như từ trước đến giờ mà ừ, con cư xử có gì không hài lòng á thì mong mẹ cũng bỏ qua rồi tất cả những chuyện mà con làm á thì cũng mong cho bé đạt nó tốt hơn ừ, và mong cho cái tương lai sau này của đạt thôi cho nên là mong mẹ hiểu chắc chắn ba mẹ con đang xem dạ con muốn nói điều mong muốn điều gì với gia đình của con với con và vợ con không con cũng ờ, muốn nói với ba mẹ con là hiện tại ờ, tụi con sống rất là hạnh phúc và con đang rất là hài lòng với cái ờ, cuộc sống bây giờ cho nên là mong ba mẹ luôn ủng hộ và kề bên con ở thời gian sắp tới thằng cô cô có thể nói điều gì với ông xui và xui của mình xin anh xui cưới đi mẹ nói đi coi như ông xui và xui đang coi đó mình nhìn vô ông kiến đi đó tôi cũng muốn à, nói với lại à, anh xui chị xui cho hai đứa nó tổ chức một cái đám cưới để cho ra mặt hai bên nội ngoại để với lại bà con dòng họ cho tụi nó sống hạnh phúc chắc chắn ông xui rồi xui sẽ nghe được điều đó <laughs> cảm ơn yeah. Dạ. uh, à, gia đình rất là nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay thôi hai mẹ con ôm nhau cái nào tất cả mọi thứ đều trôi qua quan trọng là hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi trong mỗi gia đình chúng ta một kỷ niệm uh, gửi tặng cho gia đình cảm ơn cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình